Xin chào anh em, thì hôm nay tôi xin ờ, chia sẻ với anh em một cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới nhất, hiệu quả nhất, đẳng cấp nhất của bên cơ sở tôi Khẳng định với anh em là đây đồ hiệu quả nhất hiện nay anh em nhé Nó sẽ đáp ứng đủ mọi cái yêu cầu cho anh em Nó sẽ giúp anh em đến mọi sân chơi, anh em đều kiếm được tiền ở những sân chơi đấy anh em nhé thì à, tôi có chuẩn bị cho anh em là một số quân hột trợ chính tay tôi bò phá góc cạnh đây đấy tôi đã chuẩn bị cho anh em đấy, hoặc là nổi hoàn toàn bình thường tôi sẽ dùng đũa lấy ngẫu nhiên ba hoặc bất kỳ đấy, lưu ý nhé tôi không chạm tay hoặc em nhé thì với cái máy đánh tài xỉu này em không cần phải luồn bất cứ cái gì vào lắp địa quân hột là của ta và anh em cũng không cần phải chạm tay hoặc đấy em biết rồi hiện nay tất cả các sân chơi em đến anh em luồn đồ vào thì rất là khó chạm tay hoặc thì càng khó hơn đấy mà hiện nay cũng rất là nhiều đồ chơi công chuyện đấy, và rất là nhiều anh em thầy thợ giỏi cho nên là anh em chơi 5 năm chơi say trí thì đương nhiên anh em là người thua cuộc em nhé vậy muốn giành chiến thắng thì anh em nên sử dụng cái máy đánh tài xỉu mới nhất của bên cơ sở tôi đây tôi sẽ xoay đèn cho anh em à, hột xoay xuyên nhé rất là trong à, em lưu ý này đối với những cái quân hột công chuyện này em xoay đèn phá nát này nó sẽ gọn được không được trong như này em nhé à, xoay xuyên rất là trong ok tôi sẽ xoay đĩa trên này ok chưa đĩa xoay xuyên nhé nắp cũng vậy này ok chưa đấy thì những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng em nhé thì trên tay tôi đều không chân chơi nó chơi trắng rất ít này là cái sự này Đó, đĩa hồi không hít nhé nắp cũng vậy này ok đây là một câu chuyện này đấy, em thì nên chơi chắc chắn sẽ hít em nhé đấy thì tôi sẽ test cho anh em trên ba bộ hột này đây là bộ hột 12 của một ba hột công chuyện và đây là bộ hột 13 trong đó hai hột công chuyện và một hột trợ anh em nhé thì đây nó là cái máy đánh mới nhất hiện nay là hiệu quả nhất hiện nay nhé nó rất là nhỏ gọn đây rất là dễ dàng để em ngụy trang vào trong người nhé em chỉ cần bật máy này đấy, đèn báo sáng là ok không mất thời gian anh em nữa tôi sẽ test luôn cho anh em anh em lưu ý này với cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới này máy báo một dung anh chỉ máy báo hai dung anh mới tài thôi như tiếng này đây máy báo hai dung hai dung anh mới tài thôi tài này ok thì với cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới này nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa phát ra và nó sẽ phân tích và báo dung cho em biết được chính xác tài hay xỉu em nhé đấy máy báo hai dung hai dung anh tài thôi tài này ok anh em lưu ý này lắp địa quân hột gì cũng được lắp xanh lắp xứ lắp mũ quấn băng keo bọc trì đeo được anh em chỉ cần là mang máy tới sân chơi để sát với da thịt của mình ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại phạm vi nào mà tai anh em nghe được âm thanh của hột tài xỉu rơi xuống địa phát ra là máy để trong người sẽ nghe được em nhé máy tiếp tục báo hai dung hai dung anh em đánh tài thôi tài này ok sân chơi lấy các sóc dài đều được không ảnh hưởng gì nhé đây cái máy này thì rung rất là êm cho nên em cứ để trong người người một cạnh không thể phát hiện được đấy khẳng định với em là không có một cái máy dò nào phát hiện ra cho nên em áp dụng vào mọi sân chơi máy báo một rung một rung anh em chỉ tôi chỉ này ok đây tôi sẽ để đây để em cảm nhận được rung với tôi anh em nhé đây tôi sẽ chuyển sang bộ một công cụ bộ hột 12 đấy thì với cái máy đánh tài xỉu này em có thể liên hệ tôi đến trực tiếp nhà tôi em lưu ý là em mang nắp đĩa quân hột của em tới để em trải nghiệm cái độ hiệu quả của nó máy báo hai dung hai dung anh đánh tài tôi tài này 11 nút rất là hiệu quả nhé. thì đây là hàng độc quyền bên cơ sở tôi đấy, em có thể là em ở xa không nghe được đấy, thì em có thể liên hệ với ship về và anh em ra thử hàng test hàng thoải mái anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung hai dung anh em lấy tài thôi đấy, tài đây tôi sẽ cắm cho anh em này để em thấy được dung của nó rất là êm nhé đấy nhiều anh em là lo ngại cái việc anh em để trong người nó phát ra tiếng động tiếng kêu thì xin khẳng định anh em máy này rung rất êm nhé đấy không hề phát ra tiếng động tiếng kêu đây máy báo hai rung hai rung anh em tài thôi tài này ok chuyển sang bộ hột 13 trong đó có hai hột câu chuyện và một hột chọn anh em nhé lưu ý này lắp đĩa quân hột gì cũng được lắp mà thành lắp xứ lắp bọc trì quấn băng keo đều được không ảnh hưởng gì em nhé máy báo một dung một dung anh ấy chỉ với tôi xíu này ok mời nút đấy hột công chuyện hay hột chợ đều được không ảnh hưởng mình chỉ cần là ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại để nó nghe được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là được cái máy này nó chống mọi tiếng ồn nhé anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn em đều có thể chơi được máy báo một dung một dung anh em xỉu tôi xỉu này ok chín nút đấy thì đây nó là cái công nghệ cao cấp hiện đại nhất đấy của bên cơ sở tôi khẳng định với em đây là hàng cao cấp nhất hiện nay rồi đấy, em có thể đánh lại mọi sân chơi kiếm được tiền ở những sân chơi đấy không để lại bất cứ đánh tích gì anh em nhé thì em quan tâm